Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay mình có đi xuống Bầu Bàng dẫn khách xe một lô đất tại trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng Và sau đó mình vay và trên đường đi mình review cũng như là cập nhật tiến độ ờ, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái đẹp cũng như là nhìn thấy cảnh vang xung quanh khi mà tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn nối thông từ à, ngã ba Tân Vạn đi qua Bến Cát Bình Dương và đi xuống tới Bao Bàng và một đoạn nữa là khi mà hình thành đến cái đoạn chân thành thì chắc chắn đây là một trong những con đường giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Dương nói chung và của Bến Cát Bào Bàng nói riêng và tất cả mọi người cũng như là tất cả những ai đang sinh sống tại Bình Dương à, của Bến Cát Bào Bàng và một số tỉnh lân cận như là Bình Phước và Đồng Nai thì đều mong mong con đường này hình thành đúng không ạ? Và hiện tại mình đang đi từ hướng là cống trung tâm hành chính huyện Bào Bàng đi về hướng Bến Cát nha cả nhà. Thì trong video này mình làm tầm khoảng 2 phút thôi để cả nhà được nhìn được hình dung cũng như là hình dung được cái uh, cánh vàng khi mà con đường này hình thành ạ. À thì chỉ có một đoạn ngắn nữa thôi một đoạn ngắn hướng từ Bến Cát á thì nằm ngay chỗ cái đoạn mà HL 605 á đó, cái đoạn đó thì bây giờ hiện tại đang cấp rút đó mà làm đó mà nối thông từ Bến Cát lên đầu bàn còn cái đoạn chân Thành thì hiện tại bên à, những người quản lý đi con đường cũng như làm con đường này cũng đang cấp rút đó mà làm nối thông lên bên chân thành ạ à. và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha và mọi thông tin chi tiết về đất nền cũng như là đất tại Bầu Bàng, Bến Cát, Bình Dương thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.